thị trường tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022 của kênh đầu tư TKC. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động khá là không tích cực của cậu vàng. Cậu vàng sau khi đóng cửa trên 1.800 của tuần trước, à, những tưởng rằng cậu vàng với việc breakout 1.800 sẽ nhanh chóng tiến đến test MA200 ở vùng 1240. Tuy nhiên, cậu vàng sau khi tiến đến vùng 1.800 thì hết lực và quay đầu xuống, xuống khá là mạnh à, phá qua cái cản ở vùng giá 5X tiến đến đóng cửa ở mức giá khá là thấp 1747. Có thể nói tuần qua một tuần giao dịch không thành công. Tuần trước khi chúng ta bán cậu vàng ở 180X thì khá tốt nhưng cậu vàng lại không xuống. Chỉ test xuống được đến 82 là quay lên. Tuần này chúng ta canh bán là 3X nhưng giá không đến nơi. Tuy nhiên chúng ta lại khá là thành công ở các mục tiêu khác. Vì đặc biệt là chỉ số chứng khoán Mỹ thì tuần này chúng ta khớp lệnh hết tất cả các lệnh bán. Dow Jones với việc bán quanh 34.100 cộng trừ thì chúng ta cũng khớp lệnh rồi. Giá cũng xuống được 500 giá. À, chỉ số SP500 cũng vậy. Đấy, chúng ta bán quanh 4.330. Giá lên đến đúng 4.430 thì quay đầu. Hiện nay cũng đã giảm xuống được ờ, hơn 100 giá. Hà hơn 2%. Có chỉ số Nasdaq của chúng ta là không khớp lệnh. Nasdaq chúng ta kỳ vọng lên quanh 14.000 nhưng thực tế nó chỉ lên được đến 14.000 ờ, 13.700 sau đó quay đầu luôn. Đối với dầu thì dầu tuần trước chúng ta bán 95 cũng rất là phù hợp. Sau đó giá tuần này tiếp tục lao dốc xuống và xuống đến vùng 85. Có thể nói là về tổng thể thì tuần qua chúng ta vẫn giao dịch thành công thôi, không có vấn đề gì cả. Trong tuần qua thì xét trên yếu tố tin tức thì tuần qua không có nhiều thông tin đáng chú ý được công bố. Ừ, tâm điểm tuần qua chính là cái biên bản của cuộc họp FOMC giới đầu tư dựa vào những câu chữ, những cái quyết sách của Fed trong biên bản để đồn đoán cuộc họp tháng 9. Tuần qua ngày thứ hai thì chúng ta không có thông tin gì quan trọng được công bố. Ngày thứ ba thì chúng ta có thông tin là giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới thì chúng ta biết giấy phép xây dựng thì ờ, có sụt giảm từ mức 1,7 triệu giấy phép xuống 1,67 nhưng vẫn tốt hơn kỳ vọng chuyên gia. Tuy nhiên lượng nhà khởi công mới thì lại sụt giảm rất là mạnh từ mức 1,6 triệu ờ, đơn vị được khởi công mới thì giảm xuống 1,45 triệu. Có thể nói đây là một mức giảm rất là mạnh tuần qua thì như thường lệ thôi uh, ngân hàng trung ương New Zealand thì đã tăng lãi suất 50 điểm phần trăm từ mức 2,5 lên 3 lạm phát của Anh thì ở mức cao rất là kỷ lục tiếp tục lập đỉnh chứ đi sau Mỹ đấy tháng trước là 9,4 và cùng kỳ năm trước đến tháng này thì là 10,1 doanh số bán lẻ của Mỹ thì cũng tương tự như kỳ vọng thôi không thay đổi nhiều doanh số bán lẻ lõi thì tăng mạnh nhưng mà doanh số bán lẻ thì uh, giảm nhẹ so với mức kỳ vọng chuyên gia là 0,1% xuống 0 nói chung không nhiều thay đổi uh, biên bản của họp FOMC thì tại cuộc họp này FOMC vẫn giữ quan điểm là chưa nhìn thấy dấu hiệu của Fed à, của lạm phát và Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Hiện nay giới chuyên gia đang có hai luồng ý kiến trái chiều nhau có một luồng ý kiến thì ờ, nói đến việc là là Fed sẽ tăng lãi suất 10 0,75 ờ, còn một luồng ý kiến thì vẫn giữ quan điểm là Fed sẽ tăng lãi suất là 0,25. Như vậy có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi thêm những ờ, thông tin kinh tế trong tuần sau để biết cái cuối cùng Fed sẽ tăng lãi suất là bao nhiêu. Vì chúng ta biết như vậy thì cái những thông tin kinh tế từ giờ cho đến cuộc họp uh, tháng 9 của Fed nó sẽ rất quyết định. Nếu mà những thông tin kinh tế ví dụ như lạm phát tiếp tục giảm, à, các chỉ số kinh tế tiếp tục uh, phục hồi ok thì như vậy hoàn toàn Fed sẽ tăng mức lãi suất ở mức 0,5 thôi. Chứ còn nếu lạm phát lại tiếp tục quay đầu đi lên thì hoàn toàn Fed có thể tăng lãi suất ở mức là 0,75. Nhưng cá nhân tôi thì đánh giá là nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5% thôi bởi vì lạm phát về cơ bản là được khống chế chúng ta biết giá năng lượng ờ, và giá lương thực thực phẩm góp rất lớn trong rổ CPI thì có quay đầu giảm giá các chỉ số ví dụ như chỉ số về giá nhà hoặc các chỉ số khác thì cũng quay đầu giảm giá do vậy rất ít khả năng là lạm phát có thể tiếp tục tăng <clears throat> tuần tới Xét về yếu tố thông tin tuần tới nhé, thì tuần tới chúng ta cũng không có nhiều thông tin chờ đợi mà có lẽ tâm điểm sẽ dồn vào ờ, cuối tuần à, hội nghị Jackson Hole, tức là hội nghị diễn đàn kinh tế giữa các bộ trưởng tài chính và tại hội nghị đó thì để họp kín và không công bố cái uh, kết quả cuộc họp. Tuy nhiên, bên lề hội nghị thì các chủ tịch ngân hàng trung ương, ví dụ như chủ tịch Fed, chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu và chủ tịch các ngân hàng trung ương lớn thuộc nhóm G7 liên tục uh, họp báo phát biểu đấy thì cái đấy nó sẽ mở ra cho các nhà đầu tư gợi ý những cái chính sách hoặc là những cái nhìn nhận của các chủ tịch ngân hàng trung ương ờ, kinh tế trong năm tới và những đưa ra những cái đường hướng quyết sách do vậy rất có thể tuần tới vào cuối tuần sẽ có những biến động trên thị trường tài chính ngày thứ ba tuần tới thì không ngày thứ hai không có tin gì ngày thứ ba thì ờ, có lẽ là thông tin về chỉ số sản xuất PMI của các nước châu Âu thôi. Mỹ thì ngày thứ ba có chỉ số PMI ờ, phi sản xuất ờ, dự kiến sẽ tăng trở lại nhé, đang từ mức 47,3 tháng trước, dự kiến tăng trở lại là 50. Nếu tăng trở lại 50 thì nó cho thấy là các doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó thì ngày thứ ba Mỹ cũng có là doanh số bán nhà mới thì dự kiến sẽ giảm nhé, giảm từ 500.000, 90.000 giao dịch xuống 574.000 ờ, giao dịch. Ngày thứ ờ, tư thì Mỹ có đơn đặt hàng hóa lâu bền. À, doanh số nhà chờ bán dự kiến cũng sẽ giảm nhé, từ mức âm 8,6 xuống âm 2,1. Có thể nói là GDP final ngày thứ năm thì chắc là không thay đổi nhiều so với GDP uh, sơ bộ kỳ trước. Từ mức 0,9 dự kiến là giảm xuống 0,8 thôi số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì vẫn sẽ ổn định ở mức 250.000 đơn. Vào ngày thứ sáu, có lẽ buổi sáng thì chúng ta sẽ có một uh, tối ngày thứ năm nhé, thì là ngày đầu tiên của Jackson Hole nhé, là diễn đàn kinh tế. À, ngày thứ sáu thì chúng ta có thông tin CPI của Nhật này cũng đáng chú ý này. Bên cạnh đó Mỹ chỉ số core CPI dự kiến là giảm khá là mạnh từ mức 0,6 tháng trước xuống 0,3 tháng này. Chủ tịch Fed phát biểu này. Đó, 9 giờ khá là quan trọng. Rồi tiếp tục hội nghị ờ, Jackson Hole ngày thứ hai và Jackson Hole ngày thứ ba bế mạc vào ngày 27. Như vậy thì tâm điểm tuần tới sẽ là cuộc họp hội nghị Jackson Hole. của hội nghị này là diễn ra vào ngày 25, 26 và 27 đó xét trên yếu tố thông tin thì về thông tin kinh tế thì không có thông tin gì đáng chờ đợi mà có lẽ chúng ta sẽ chờ đợi uh, ờ, việc ờ, trao đổi họp báo của các uh, lãnh đạo chủ chốt của các ngân hàng trung ương lớn để từ đó giới đầu tư có thể tìm ra manh mối về cái đường lối chính sách của các ngân hàng trung ương trong năm tới. Đó là xét dưới yếu tố thông tin. Còn dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì với việc vàng thất bại trong việc chinh phục 1800 đấy, vượt lên và nhanh chóng quay đầu thì có lẽ là vàng sẽ tìm trở lại vùng hỗ trợ thôi 183x nhá cũng là test lại cái chen ờ, mà trước đó vàng vừa break out này à, cái chen này thì đầu tuần đặt ở 34 phiên ngày thứ hai nhưng xuôi dần về cuối tuần thì ờ, đặt xuống là dưới 30 24 25 này như vậy là nó phụ thuộc vào đầu tuần và cuối tuần vàng test lúc nào. Chiến lược canh mua của chúng ta tuần tới chúng ta sẽ canh mua là 1730 cộng trừ 5 giá nhé. Nếu đầu tuần thứ hai thứ ba chúng ta canh mua cộng ở trên 1730. Cuối tuần thì chúng ta canh mua ở dưới trừ nhé. Bởi vì đây chúng ta nhìn thấy này, nếu đến ngày 25 này thì lúc đó vàng hoàn toàn có thể xuống sấp nhất, test lại chen này ở tầm 23 cơ. Như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ là 10 giá tùy theo điểm mua trong tuần các bạn nhớ nhé. Nếu các bạn mua ở 34 thì dừng lỗ 24. Mà đến cuối tuần mà các bạn mua ở 25 thì các bạn dừng lỗ 15 nhé. Dừng lỗ 10 giá. Còn các bạn chốt lời 30 giá cho tôi. Ngắn hạn là chúng ta sẽ giao dịch như vậy. Vàng thì tuần tới không có quá nhiều chiến lược. Chiến lược chính chúng ta vẫn là canh mua thôi. Trường hợp à, nếu mà vàng phục hồi lên, chúng ta cũng có thể bán lướt sóng. Cá nhân tôi nghĩ là MA50 trên daily một ờ, bảy năm tám mươi này đây sẽ là khu vực chúng ta có thể bán này nếu giá hồi lên nhé 1775 1780 đây là khu vực bán chúng ta dừng lỗ 90 và chốt lời thì hướng về vùng giá 40 đó chiến lược vàng tuần tới tuần qua có một điểm khá bất ngờ đồng USD mạnh lên khá là mạnh sau biên bản của họp FOMC thì đồng USD bứt phá đấy Tức là giới đầu tư lại kỳ vọng trở lại là khi Fed nói tiếp tục ờ, tăng lãi suất ờ, mạnh cho đến khi nào ờ, nhìn thấy tín hiệu rõ ràng hơn về lạm phát. Do vậy giới đầu tư lại tiếp tục kỳ vọng Fed có thể tăng 0,75 và tiến đến mua đồng USD. Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá đây đơn thuần là một nhịp phục hồi. Nhiều khả năng USD sẽ test lại đỉnh cũ là tạo mô hình hai đỉnh rồi đi xuống thôi. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy cái trend 40 năm này không dễ để USD có thể phá qua đây chúng ta nhìn thấy lần trước này Đấy, USD cũng tạo mô hình hai đỉnh sau đó là đi xuống thôi thường test hai ba lần lần nào cũng test hoàn toàn có thể vượt đỉnh cũ một chút mỗi lần test lên này đây chúng ta nhìn thấy này tháng trước này dâu này tháng sau vẫn test lên chạm này đi xuống này đó kiểu như vậy đây là một trend line 40 à, năm do vậy cá nhân tôi đánh giá là USD không có khả năng vượt qua ngay nếu vượt qua là vượt qua giả thôi vẫn phải điều chỉnh xuống sau đó tích lũy cân bằng quanh 100 à, tích lũy quanh điểm cân bằng hiện nay là sẽ đang đạt được điểm cân bằng ở 100 sau đó có muốn đi lên thì mình đi lên tiếp được còn không sau đó biến đổi theo chiều hướng nào tùy lúc đó hiện nay RSI chúng ta cũng thấy tiến vào vùng quá quá mua trên chát tháng khá là cao rồi tiến đến 75,7 rồi do vậy xác suất để nó vượt là gần như nó không có động lượng đâu khả năng là đi lên để lấy đà bị bán xuống thôi nhưng mà chính USD phục hồi nó sẽ là trở ngại tăng giá cho các sản phẩm khác bởi vì trước đó chúng ta biết khi USD bị chốt lời thì thị trường chứng khoán này đấy, vàng và Bitcoin thì phục hồi khá là mạnh khi dưới đầu tư chốt lời USD nhưng nếu giờ USD tiếp tục được đẩy lên thì ngắn hạn thì các đồng tiền khác sẽ lại bị áp lực chốt lời nhưng cá nhân tôi đánh giá là USD lên chỉ là ngắn hạn và USD sau khi tạo mô hình hai đỉnh hiện nay đang 108 rồi khả năng lên lại 109 thôi 109 đến 109.5 sau đó vẫn đảo chiều đi xuống Đấy. do vậy với những tín hiệu kỹ thuật như thế thì là USD đi xuống thì chúng ta canh mua vàng và canh mua các cặp tiền tệ khác nhé đối với à, dầu thì dầu tiếp tục hướng đến đao chen nhưng tôi nhìn thấy cái độ dốc đáy của dầu hiện nay nó đang ở trạng thái là có vẻ chậm dần do vậy tuần tới dầu sẽ tiếp tục hướng đến test vùng giá 84 Đó, trường hợp ngược quay lên thì nếu mà ở phía trên thì dầu sẽ chỉ test được đến cái cạnh giá 93 thôi 935 như vậy chiến lược dầu tuần tới chúng ta vẫn mua bán hai chiều thôi kỳ trước thì chúng ta bán ở 95 khá là thành công rồi đúng không chốt lời 85 kỳ này khả năng chúng ta canh nếu dầu test trở lại chen đâu đó quanh 93 935 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ trên cái đỉnh hôm trước cũng là trên MA 200 đây 95 này Đấy, chúng ta dừng lỗ 952 cho tôi chốt lời chúng ta hướng về 85 ờ, nhé Đưa chốt lời 8 lá dừng lỗ 2 giá chưa ngược lại nếu giá xuống đến 84 ờ, chúng ta có thể canh mua ngắn hạn quanh 84 nhé thì chúng ta dừng lỗ 2 giá 82 chốt lời chúng ta hướng về 90 nếu lệnh dừng lỗ 82 chúng ta bị dừng lỗ thì tuần tới chúng ta có thể tiếp tục canh mua ở vùng giá 7778 trong tuần tới 7778 sẽ khu vực mua dừng lỗ 75 cho tôi và chốt lời là 85 đó nên chiến lược dầu tuần tới thì chúng ta có một lệnh canh bán hai lệnh canh mua nhé lệnh canh bán chúng ta chỉ canh bán duy nhất vùng giá 93 935 thôi dừng lỗ 952 chốt lời 85 nhưng chúng ta có thể canh mua ở 84 cộng trừ 0.5 giá dừng lỗ 82 chốt lời là 90 nếu lệnh dừng lỗ 82 bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh mua 7778 các bạn lưu ý nhé, đây là tôi phân tích trên trading view. Do vậy, ở giữa các platform nó có thể lệch giá so với trading view thì các bạn phải đối chiếu cái platform của các bạn. MT4 của các bạn, sàn các bạn giao dịch với giá trên trading view là lệch, có những sàn lệch 1 đô, có là lệch đô rưỡi, có sàn lệch 2 đô ấy. Thì các bạn căn cứ điểm đó để các bạn cộng trừ theo nhé. Điểm tôi ra là điểm mua bán trên trading view U uh, dầu US oil e nhé. CFD. Đấy, WT CFD thì các bạn sẽ dựa vào đó để các bạn phân tích giá của các bạn tương tự thôi. Chứ bởi vì mỗi platform thì lại lấy theo một nguồn khác nhau nên giá nó lệch một chút. Nên tôi không thể nào đi soi từng platform để tôi đưa ra một chiến lược cố định được. Tôi sẽ lấy cố định trên ờ, sản phẩm là US Oil, CFD trên Trading View và các bạn tự cộng trừ platform của bạn lệch chuẩn so với ờ, giá dầu trên uh, Trading View để các bạn cộng trừ nhé. Đó là về dầu. Còn về chỉ số chứng khoán Mỹ thì sao? Chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua thì ờ, chỉ số Nasdaq thì không đạt kỳ vọng điểm bán chúng ta. Chúng ta bán quanh 14.000 cộng trừ 100 giá, giá không đến nơi. Giá lên đến 13.7. Tuần tới chúng ta vẫn cách bán thôi. Nếu giá phục hồi lên thì Nasdaq sau nhịp điều chỉnh hoàn toàn có thể phục hồi lên. Có thể test lại 14.000. Cộng trừ 50 giá chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 14.200 và chốt lời là 12.800 cho tôi. Còn đối với chỉ số à, Dow Jones Chỉ số Dow Jones chúng ta bán quanh 34.100 thì khớp rồi. Giá lên đến 34.250 cơ. Hiện nay thì ngắn hạn chúng ta sẽ hướng đến chốt lời là ở 33.3 nhá. Trường ngược lại nếu giá test lên trở lại 342, 343 đây là cơ hội để các bạn bán thêm thôi. Dow Jones chúng ta vẫn dừng lỗ 1%. Nên các bạn dừng lỗ 345 cho tôi. 34550. Còn chốt lời thì ngắn hạn chúng ta hướng đến 33, 350. Xa hơn thì chúng ta sẽ hướng đến là 324. Đối với SP500. SP500 thì cũng test đỉnh khớp lệnh rồi. 1430. À, nếu giá có test lên 1430, 14 à 4330, 4350 thì đây vẫn là vùng chúng ta canh bán nhé. 4401 thì là chúng ta dừng lỗ. Chốt lời thì ngắn hạn chúng ta hướng về 4150. Còn xa hơn thì chúng ta hướng về 4000. Chỉ số chứng khoán Mỹ thì thời điểm này chúng ta chỉ một chiều bán nữa nhé Nó ngược lại với thời kỳ trước Lúc Dow Jones ở dưới 30.000, S&P 500 ở 3.700, 3.600. Nasdaq là 11.000 luôn, chúng ta chỉ một chiều mua lên. Chúng ta giao lời dịch là chúng ta giao dịch follow một trend dài. Còn tôi thì không khuyến nghị đánh ờ, chỉ số chứng khoán với chết đinh ngắn thì cộng. Còn đối với các cặp tiền tệ thì như chúng ta vừa phân tích DXY thì là DXY sẽ lên ngắn hạn nhưng xuống về trung hạn như vậy xu hướng chúng ta là canh dưới mua lên đối với các cặp tiền tệ khác nhé. Trước hết là USD trên yên. USD trên yên tuần qua thì uh, tiến đến điểm bán. Cái lệnh bán 36 của chúng ta thì bị dừng lỗ. Đấy. Tuy nhiên cái lệnh bán 373 372 373 thì bán 373 hay chưa khớp 372 bạn nào bật 372 thì khớp tuần tới nhá chiến lược cái ờ, đồng yên này khả năng là nó vẫn sẽ quay trở lại test đỉnh tương tự như USD thôi nên chiến lược chính chúng ta vẫn canh bán thôi không có vấn đề gì cả chúng ta có hai điểm bán điểm bán thứ nhất đây 373 374 thì chúng ta dừng lỗ 381. Nếu lệnh này bị dừng lỗ chúng ta canh quanh đỉnh cũ là 39, 392 chúng ta bán, dừng lỗ 40. Chốt lời các bạn cứ chốt lời cho tôi 300 pip nhá. Bán 37, 3374 thì các bạn chốt lời đây, 35 354 cho tôi. Lệnh bán 37 chỉ chốt lời 200 pip thôi. Nhưng nếu lệnh bán 39 này thì chúng ta chốt lời 36 thì 300 pip cho tôi. Đồng uh, U Yên tuần tới chúng ta chỉ một chiều canh bán xuống thôi nhá. đối với đồng USD Canada USD Canada thì khả năng tuần tới chúng ta cũng chỉ canh bán thôi. Hiện nay đồng này đang là 1.2991. Chúng ta vẫn canh bán quanh cái khu vực đỉnh cũ đỉnh kháng cự mạnh đây. 1.3080 tức là giá lên tầm 90 pip nữa chúng ta bán. Chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi. 1.3140 còn chốt lời thì 200 pip nhá 1.2900 đối với đồng euro đồng này thì khả năng chúng ta canh mua quanh đáy cũ thôi đây cái chen tuần trước lệnh mua của chúng ta cạnh chen thì bị dừng lỗ rồi bây giờ chúng ta lại kỳ vọng về đáy cũ thôi đáy lần trước là 0.9960 như vậy chúng ta mua quanh đáy lần trước cộng trừ 10 pip 0. 9960 cộng trừ 10 pip. Hiện nay giá đang là 0.0041. Như vậy giá xuống tầm 780 pip là điểm mua. Chúng ta dừng lỗ cho tôi. 60 pip là 0.9900 cho tôi. Còn chốt lời 200 pip nhé. 250 pip 0.10200 Đó. Một kèo dừng lỗ 60 pip chốt lời 260 pip cũng ok thôi, rất là ok đối với đồng bảng thì chúng ta cũng chung với các đồng tiền khác thôi canh mua có lẽ đồng bảng thì ờ, có thể phá được đáy cũ bởi vì hiện nay đồng bảng ở khá gần đáy cũ cá nhân tôi nghĩ là đồng bảng không nên giao dịch bởi vì đồng bảng chúng ta không nhìn thấy hỗ trợ mạnh các chỉ báo kỹ thuật chưa tiến vào vùng quá bán có lẽ đồng bảng chúng ta đợi một cây nến à, đảo chiều trên H4 còn nếu các bạn chết đinh ngắn thì tôi không nói nhưng nếu chết đinh dài thì đồng bảng chưa chưa nên chiến lược tuần thì tuần tới đồng bảng chúng ta không nên giao dịch đối với đồng à, AUD USD đồng AU đấy đồng AU khi chiến uh, lược bán dưới M200 thì vẫn đang phát huy tác dụng. Còn hiện nay đồng này thì cũng đang xuống. Uh, ờ, USD xuống nhưng đồng này AU lại đang chen Mà chen nó khá là rõ luôn. Đồng AU cá nhân tôi đánh giá tuần tới chúng ta không giao dịch. Đợi tín hiệu rõ hơn đi. Đối đồng ờ, NZD trên USD thì chúng ta canh mua quanh đáy cũ thôi nhé. 0.6080 cộng trừ 5 pip. Chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi 0.6020. Chốt lời 200 pip nhá. 0.6280. Đối đồng bảng trên yên. Ừ, bảng trên yên thì khá là khó xử. Bởi vì tuần qua đồng bảng giảm giá U tăng giá nên bảng trên yên đi ngang bảng trên yên có lẽ nó đang trong cái ờ, có cái kháng cự đao chen này chúng ta cứ canh trên và bán xuống thôi nếu bảng phục hồi bảng trên yên về 165 165 chúng ta bán nhé dừng lỗ 165.6 còn chốt lời thì 162 chốt lời 260 pip dừng lỗ 60 pip ok đối với BTC thì ờ, BTC hiện nay đang đi trong cái ờ, cá nhân tôi đánh giá BTC là đang đi trong một cái kênh giá tích lũy nó cũng khá là đẹp. Do vậy, nếu đợt này điều chỉnh xuống thì BTC cá nhân tôi đánh giá là nó không phá đáy đâu. Như vậy thì ờ, nếu nó test cạnh dưới của kênh giá thì chúng ta mua thôi. Đó. 20.000 là hỗ trợ. Nếu cuối tuần thì hỗ trợ nó trèo lên 20.500 đầu tuần thì là 20.000. Như vậy chúng ta mua BTC 20KX tầm 20k đến 20k năm trong tuần. Dừng lỗ thì dừng lỗ qua chen thôi. À, dừng lỗ đối với BTC thì thông thường là chúng ta sẽ dừng lỗ 5%. Tức là 1.000 giá. Còn chốt lời thì chốt lời 20% trở lên. Tức là chốt lời 2.000 giá trở lên. À, 4.000 giá như vậy chúng nếu chúng ta mua 20.000 thì dừng lỗ 19.000 mà cuối tuần chúng ta mua 20.500 dừng lỗ 19.500. Chốt lời các bạn hướng đến ờ, BB giữa này 23.000 cho tôi. Xa hơn thì là hướng đến BB trên 26.000. Tôi nghĩ là 23.000 là chết đinh ngắn. Còn trung hạn các bạn có thể cầm đến 26.000. Ngắn hạn thì BTC sẽ đi trong cái kênh giá này. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ phá đáy đi xuống cả. Đó là toàn bộ nhận định thị trường vàng Forex, à, chứng chỉ số chứng khoán Mỹ dầu của kênh đầu tư TGC tuần cuối cùng của tháng 8. À, thì quý vị lưu ý nhé, tuần tới thì hội nghị Jackson Hole nó có thể ảnh hưởng biến động vào hai phiên là cuối tuần nên các bạn à, giao dịch hai phiên cuối tuần thì hết sức cẩn thận. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.